rồi xin chào toàn thể anh em đang xem cái video này hôm nay ngày hôm nay nha anh em đó đến với lọc phát tài thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về bài lỗi đó bài lỗi công ty bài lỗi công ty thì có những cái gì thì hôm nay mình giới sẽ giới thiệu lại cho những anh em nó sẽ có là bài lỗi ô vuông nè bài lỗi tam giác và bài lỗi số đó ba bộ bài chính thường ngày anh em vẫn hay gặp đây là ba cái loại này nó y hệt như bài chợ nha anh em y hệt như bài chợ độ dày mỏng không khác gì hết không khác nha anh em 99 100 phần trăm không khác rồi nói sơ lược bây giờ bắt đầu mình sẽ để cho anh em xem đây mình sẽ dỡ ra như bộ bài bình thường rút ra ba phân teo nha anh em ba phân teo chứ không phải là hai phân teo như ngày xưa nữa đâu đó nó là ba con phân teo rồi đây một con nè hai con nè ba con nè nguyên bộ ba con đó ba con mình sẽ rút xuống đây đó đây mình đố anh em mình rút ra là 123 đi nha anh em đó cho nó dễ đó từ có 123 thì sắp theo bộ bài đó thì bên đây là con xì này từ bên tay phải mình này nha anh em xì này hai nè ba nè đó anh em biết tại sao và 123 là như thế nào không rồi anh em chú ý nhìn thật kỹ vào đây chú ý nha đây theo cái ngón tay của mình nè từ bên trái qua bên phải là nó sẽ bị mất một cặp đầu tiên này nè đó từ dưới lên nè ok khác với con hai ở chỗ nào đây con hai một này hai nè đó hai nó sẽ mất ngay gạch số 2 chỗ này một hai đó cứ một gạch trong một ô vuông là nó sẽ chia ra làm hai và làm ba đây anh em một này hai nè đó và ba là nó sẽ mắc luôn cái gạch ok nè đó một hai và ba ví dụ như bốn nó sẽ là thuộc vào cái gạch đầu tiên trên cung đó thuộc vào một phần ba thôi nha anh em đó ok chưa đây mình lật lại cho anh em xem nè đó rồi mình để ngửa cho anh em thấy luôn đây đó toàn bộ bài rồi chỉ lại một lần nữa cho anh em nha hiểu rõ hơn nha một lần nữa anh em xem cho kỹ nha đó theo ngón tay mình nè từ trái qua bên phải gạch đầu tiên này anh em thấy không đó nó sẽ chia làm ba trong cái khung mà làm ba đó cứ một gạch là ba con đó nha anh em một hai ba mất hết đó là nó sẽ là ba ok chưa tiếp theo là 4 5 và mất hết nó sẽ là 6 nha anh em đó, 7 ờ, 8 mất hết nó sẽ là 9 đó anh em hiểu không rồi sẽ bắt đầu là 10 ri và mất hết nó sẽ là 12 ok nè rồi dỡ lại cho anh em xem cho kỹ nè đó bắt đầu mình dỡ ra cho anh em xem 1 2 và 3 đây để vào đây nè con 3 anh em thấy không con 3 là nó sẽ bị mất hết con 3 nó sẽ mất nguyên một gạch đầu này rồi tiếp tục là con 2 nè trở ngược lại nè và con đây là con xì nè ok cho anh em rồi đó mình cũng bước xuống dưới đây để bắt đầu mình dỡ lên ví dụ như cái đây là cái già đây ha ok đây anh em để ý nha cái già là full luôn nha anh em full nô đây anh em nhìn kỹ đi đó già là full luôn rồi tiếp theo chở ngược về đầm đây để lên cho anh em xem cho anh em thấy đó đầm là sẽ mất hết già là còn nguyên nha anh em đó còn 10 11 nó sẽ ở cái góc cuối cùng này nè đó mình chỉ cho thấy chưa rồi đầm nó sẽ mất hết dưới nè già là còn nguyên nè đó thấy rõ chứ đúng không anh em rồi đó. những anh em nào mà khi mà xem xong cái video cái video ngày hôm nay á có thắc mắc gì á cứ comment cho mình hoặc là điện thoại cho mình theo hai số điện thoại ở trên 0981 521 779 0966 521 779 trực tiếp gặp Lộc Lộc sẽ tư vấn cho anh em là 24 trên 7 nha Ngoài ra thì ở nhà mình còn bán thêm như là tài xỉu nè sóc đĩa nè bầu cua tất cả mọi là thể loại cho anh em chơi đó kể cả game nha anh em game nữa mình cũng làm game nữa đó đây đây là đây là mình chỉ để hôm nay là mình giới thiệu về bài rồi mùa dịch nó cũng đã bắt đầu nổ lên trở lại rồi những anh em nào có chơi thì cứ trực tiếp liên hệ cho mình nha anh em đừng ngại ngần ok xin chào toàn thể anh em nha